Hello xin kính chào tất cả các bạn à, Mình là Hùng đến từ hệ thống công ty Gentanga.com Thì hệ thống bên thì mình thì chuyên phân phối cung cấp uh, những cái dụng cụ giữa sinh lý cho nam và nữ Và đặc biệt là dòng sản phẩm hàng uh, à, Titan Gel, hàng tăng kích thước thực vật dành cho nam giới các bạn ạ Thì uh, mặt, những mặt hàng bên mình thì cam kết hàng chính hãng 100% uh, Số hotline bên mình phân phối là 0974 47557 Cũng như đồng thời đó là cái uh, địa chỉ phân phối ở số 302 Hà Giáp, phường Tự Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh À, rồi qua cái video ngày hôm nay thì à, Hùng uh, xin chia sẻ đến cho các bạn nam giới nào mà đang có nhu cầu muốn cải thiện kích thước cầu nhỏ cũng như là sinh lý của mình uh, mà đang có uh, quan tâm đến cái dòng sản phẩm Titan Go Gold uh, tăng kích thước nhân vật này thì hôm nay uh, Hùng sẽ nói rõ hơn về cái hàng uh, Titan Go Nga chính hãng là như thế nào uh, cũng như là giúp cho các bạn nam giới nào uh, đang có nhu cầu đấy mình có thể tự mình mua tự mình mua được cái hàng Titan Go Nga chính hãng các bạn nha phân biệt được cái hàng à, tiền giao khuyến mãi và tiền giao nga à, chính hãng thì thôi thì uh, trên tay mình đây là dòng sản phẩm hàng uh, Titan giao uh, tất cả tương vật bên mình đang phân phối các bạn này đó Titan giao Gold là dòng sản phẩm nó dựa trên hàng Titan giao Nga truyền thống màu đỏ các bạn nhé đó nhưng mà nó mới cho ở cho ra đời cách đây không có lâu uh, nhưng bây giờ hiện tại là bây giờ là có hàng dạ hàng nhái hàng khuyến mại kèm theo đó các bạn à, thì cái như các bạn cũng đã biết đối với những ai mà đã từng sử dụng qua dòng uh, à, titan gel nga trong cái thức dương vật này rồi thì uh, người ta đã có những cái lô hàng lô 17 lô 18 lô 19 lô 22 à, ờ, thì bây giờ đã cho ra đời lô titan gel lô 01 hàng titan gel gold nhưng mà đã có hàng giả hàng nhái rồi đấy à, chính vì thế hôm nay à, mình sẽ nói à, về cái cái cách thức hay là mình cách phân biệt được cái hàng thịt giả hàng khuyến mại như thế nào đó để làm sao mình có thể mua đúng dòng sản phẩm mình mong muốn và sử dụng một cách tốt nhất đấy trên tay mình đây là dòng sản phẩm Titan Gel mình đang phân phối các bạn này đấy và lô đắt của sử dụng của nó là tháng 12 2020 lô 01 lô mới nhất là lô 01 các bạn nha đó thì à, ở dưới đây mình đây này dưới tay mình đây là trong này nó có ba lọ ba lọ gel mà chính hệ thống bên mình đã uh, mua trên mạng về cũng như là uh, tìm hiểu những cái dòng sản phẩm Titan Gel này uh, mua trên mạng về là với ba lọ này với giá là hết một triệu hai là tính ra là một lọ như thế là 400 ngàn à, thì bên mình mua về để mình so sánh với cái hàng bên mình có gì khác biệt hay không đó thì uh, thực chất có rất rất là nhiều khác biệt tại vì uh, uh, những cái dòng sản phẩm này đã có rất là nhiều khách hàng người ta đã bị những chiêu trò lừa đảo là mua hai tặng một mua hai lọ này tặng một lọ này hoặc là mua một lọ này với giá là ba bốn trăm ngàn thôi tại vì khi khách hàng mua về thì người ta sử dụng nó không có kết quả thì đồng đồng thời tiền là mất tiền là mang à, đôi khi nó làm mất đánh mất đi cái uy tín về dòng sản phẩm uy tín giao nga chính hãng tại cái thức nhân vật này đó thì uh, trên thị trường hiện nay cũng có đã có rất là nhiều nơi phân phối cái hàng uh, tư giao như bên mình thôi nhưng cũng có một số nơi người ta phân phối không có đúng hàng người ta ham lợi nhuận người ta phân phối ra những cái uh, hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng các bạn rồi sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái hàng à, tiên gel Nga, hàng khuyến mại này nó có gì khác biệt với hàng tiên gel bên mình không các bạn nhé à, Điều đầu tiên đó là mình sẽ cho các bạn xem đây đây là cái, cái hàng tiên gel bên mình này còn đây là hàng tiên gel ờ, Nga mà, mà hàng mua khuyến mại mua hai tặng một Điều đầu tiên các bạn chỉ cần nhìn vào cái nước sơn cái màu sắc của cái trên thân hộp này các bạn có thấy có sự khác biệt không Điều đầu tiên đó là đối với hàng tiên gel Nga bên mình nó sẽ có màu rất là tươi hơn cái màu bên này màu bên này nó sẽ nhám hơn các bạn nhé đồng thời các bạn chỉ cần bỏ vào ánh sáng này các bạn chỉ cần chiếu ánh sáng thôi là các bạn thấy được đó các bạn thấy không đối với hàng tuyên gheo nga bên mình rất là ống ánh luôn đó còn đối với cái hàng tuyên gheo nga hàng mà hàng à, hàng khuyến mại này các bạn chỉ cần chiếu nó không có thấy màu sắc gì cả nó chỉ có đúng một màu xăm xăm nhám nó nhám nhám như này thôi các bạn ạ à. đó các bạn thấy không đó là điều đầu tiên mà cái sự khác biệt giữa cái màu sơn màu sắc trên in đánh cái thành hồ các bạn ạ à. đó và ờ, thứ hai đó là các bạn nhìn qua cái mã vạch cái mã cốt mã cốt này bây giờ cái hàng hàng giả hàng nhái nó làm rất tinh vi khi các bạn mà à, có nhiều khách hàng người ta cứ lầm tưởng người ta cứ trích cái mã vạch này ra là cái hàng chính hãng bây giờ thiệt là sai lầm rồi đó tại vì bây giờ cái hàng giả hàng nhái lại với trang nhau các bạn này các bạn cốt với trang nhau này các bạn trích sao nó mà ra cả đồng thời các bạn thì nhìn vào cái ờ, cái, con tem bảy màu các bạn nha con tem bảy màu này thì nó có từ ờ, titan keo nga truyền thống từ lô 17 lô 18 rồi bây giờ nó chuyển qua cái con tem hàng gold này thì nó màu vàng đó rồi à, nó không có cái lỗ lỗ lỗ như thế này các bạn nhé đó đó và đặc biệt các bạn nhìn xuống đây là cái hàng à, à, titan gel nga với là cái lượng à, solo slot các bạn này solo bên mình solo slot là 012 2020 lô 01 và đây là 05 2021 lô 01 à, nếu như bạn nào mà đã quan tâm đến dòng sản phẩm hệ thống bên mình rồi thì các bạn đó đã xem những cái video mà bên mình đã quay trực tiếp những cái lô hàng bên mình cập đến từ sân bay cũng như là nhập hàng trực tiếp ở đâu và số lô số đó là bao nhiêu nó chỉ có đắt sử dụng của nó là tháng 12 2020 và lô 01 nếu như mà nó cho ra đời cái dòng sản phẩm lô 02 thì nó mới có hàng sử dụng là như thế này thôi các bạn chứ không bao giờ mà nó có lô 01 đó ờ, chẳng hạn ví dụ như là 05 2021 lô 02 05 à, 2022 lô 03 chỉ có như thế thôi chứ không bao giờ mà có số 05 2021 lô 01 cả đó đó là điều đầu tiên mà về solo số lót nó không có đồng đồng loạt với nhau rồi thì à, đó là cái dùng những cái à, lưu ý về đặc điểm bên ngoài khi các bạn mua dòng sản phẩm thì gel này thì bây giờ nó làm rất là tinh vi có nhiều khách hàng người ta bị những cái chiêu trò lừa đảo này người ta mua hàng không đúng hàng thì đâm ra sử dụng nó đâu có kết quả đó các bạn à và cái hàng tư gel bên mình nó sẽ ngắn hơn này các bạn này cái màu nó sắc này sẽ ngắn hơn cái hàng trên ga bên này một xíu đó thì nó cũng có kim tự tháp thôi tại vì đối với hàng à, à titan gel mà hàng mà hàng à, à, khuyến mãi á, thì bao giờ những cái chất liệu in ấn hay là những cái chất thành phần mà nó rất là dỗm rất là điểu nước sơn nó điểu à, sau đây mình sẽ cho các bạn xem à, cái thành phần bên trong là như thế nào đấy các bạn này những cái thành phần bên, bên cái, cái vỏ hộp này các bạn thấy không cái vỏ hộp này rất in đánh rất là chất liệu sơn rất là dở luôn không bao giờ mà cái hàng chính hãng mà nó bị in đánh nó bị lỗi như thế này cả hàng chính hãng bao giờ nó cũng qua cái qua một cái quá trình quy trình người ta phải sản xuất rất là uy tín và chất lượng các bạn ạ đó rồi sau đây thì mình sẽ mở cái dòng sản phẩm này ba ra cho các bạn xem đây là dòng sản phẩm titan gel nga bên mình và đây là dòng sản phẩm titan gel hàng khuyến mãi đấy rất là đơn giản và các bạn có thể nhìn biết ngay ờ, trong cái lọ ờ, trong trong ờ, cái lọ này đây là cái hàng titan gel nga trên trái của mình đây là cái hàng titan bên mình đang phân phối và titan gel đây là hàng titan gel nga khuyến mãi các bạn nhìn thấy không ạ cực kỳ là khác biệt với màu sắc luôn các bạn ạ à. đối với hàng titan gel gold bao giờ nó cũng có chủ đạo đó là cái hàng màu vàng hết các bạn chứ không bao giờ mà có hàng titan gel gold màu trắng lệch luồn vào đây cả đó là như thế cái hàng khuyến mại là đặc trưng nó không có làm được đó bên trong rồi tại vì à, rồi bên này sau này thì nó làm y chang nhau rồi mình cũng không phân biệt được đâu các bạn thấy không nó làm y chang rất là tinh vi luôn cái hàng giả hàng nhái này là có từ những cái gel titan nga truyền thống rồi bây giờ ra trên gel gold thì nó làm rất là dễ dàng thôi rồi đặc điểm thứ hai vào trong thanh hộp trong cái lọ này thì các bạn chỉ cần nắp xoay này nắp xoay đối với hàng chính hãng này này là các bạn xoay được nhưng các bạn không bao giờ ra được tại vì nó có cái điểm g điểm khớp đối với hàng chính hãng này là có từ rất lâu rồi đó các bạn thấy không rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần giật mạnh nó ra thôi dịch mạnh nó ra này đó có đầy lại này có khi các bạn à, đối với hàng khuyến mại chỉ cần bạn xoay cái vèo nó ra cái mục này thấy không bạn thấy không rất là rất chi là nó, nó quy kết rất chi là là, là bình thường ở đây có cái màng siêu màu trắng các bạn nha những uh, có cái màng siêu màu trắng này, hàng dạ này ở bên trong hóa chất của nó bây giờ nó làm bên mình thì không biết cái hàng bên trong cái gì đâu tại uh, Ờ, cái hàng giả hàng nhái là bây giờ nó làm cái màu tương tự như cái màu của cái hàng tiên ngang chính hãng đó đôi khi ờ, những trong này là những cái thành phần hóa chất tạp chất khi mà các bạn sử dụng ờ, không biết thì đâm ra nó, nó ảnh hưởng đến sức khỏe về sau này nữa vì thế à, khi các bạn mua hàng các bạn nên tìm hiểu thật kỹ về thông tin về dòng sản phẩm cũng như là nơi phân phối làm sao cho mình uy tín một xíu để mình mua được đúng hàng đó rồi à, đó là một số cái ờ, thông tin mà hôm nay ờ, Hùng xin à, à, chia sẻ đến những khách hàng nào mà đang có nhu cầu cải thiện kích thước cổ nhỏ bằng tiếng gheo này thì các bạn có thể xem hết video ngày hôm nay và các bạn có thể tự mình mua cho mình cái lồng sản phẩm thì tiếng gheo Nga chính hãng các bạn ạ đấy thì à, rồi à, những bạn nam nào mà đã lỡ mua đã lỡ mua dòng sản phẩm này này mà về các bạn thì uh, khi các bạn xem video ngày hôm nay thì uh, Hùng cũng xin uh, lưu ý với khách hàng đó các bạn nên dục cái sản phẩm đó đi đôi khi các bạn mua không đúng hàng không rộng nguồn gốc thì đông ra nó ảnh hưởng đến cái cầu nhỏ của mình trực tiếp đến sức khỏe con người các bạn rất là nguy hiểm đó rồi đối với hàng chính hãng thì bao giờ cái cái sản phẩm này sử dụng nó có có kết quả hết đó sử dụng bao giờ nó cũng có kết quả các bạn nha còn đối với hàng giả hàng nhái này mà các bạn sử dụng 3 đến 4 lọ mà không thấy kết quả thì đương nhiên các bạn xem lại cái sản phẩm đó rồi đối với hàng chính hãng các bạn sử dụng cho ít không ít thì nhiều các bạn sử dụng cho một hai lọ đầu thì các bạn có thể cương cứng hơn nó to hơn một xíu rồi đó còn nếu như bạn nam là muốn to tối đa và dự mãi về sau này á thì uh, uh, các bạn phải sử dụng một liệu trình của nó tối thiểu là từ 3 đến 4 lọ như thế này à, và đặc biệt đó là một cái chiêu trò rất là rất chi là phổ biến à, khi các bạn mua cái dòng sản phẩm ba lọ này về các bạn này à, các bạn chỉ mua đúng một lần thôi đó chỉ mua đúng một lần thôi và các bạn sử dụng không có kết quả đôi khi các bạn liên hệ là số like bên họ người ta là thuê bao không liên hệ được đó chính vì thế à, các bạn nên lưu ý và đặc biệt đối với cái hàng tiên gieo nga chính hãng các bạn cứ mua một lọ đầu tiên về các bạn sử dụng cứ mua một lọ về các bạn sử dụng là cứ biết ngay thôi rồi sau đó các bạn mua 2 đến 3 lọ sau thì các bạn về sử dụng nó sẽ an toàn hơn và nó an tâm hơn đó đó là những cái lưu ý bên ờ, Hùng sẽ uh, gửi tới khách hàng hôm nay rồi thì ở ờ, ờ, những ai mà đã ờ, có nhu cầu hay là muốn tư vấn gì các bạn cứ trực tiếp liên hệ số online bên Hùng hoặc là có một số ai mà đã mua ở nơi khác chẳng hạn không phải mua bên mình nhưng mà cần tư vấn các bạn cứ cũng có thể trực tiếp liên hệ số online sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn các bạn nhé rồi thì, thì xin kính chào tất cả các mọi người chúc mọi người một ngày thật là tốt lành và mua đúng dòng sản phẩm chính hãng các bạn nhé đó